Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng dối kèo nơi mà Dũng có thể đưa ra những cái mã nhận định cũng như là những cái mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo và đầu tư. Thì ở trong video ngày hôm nay thì Dũng sẽ nhận định sớm cho anh em một trận đấu ở trong cái khuôn khổ SEA Games 32 đó là giải đấu của bảng B đó là trận đấu giữa Việt Nam với um, Thái Lan thì ở trong trận đấu này khi mà hai đội bóng đều đang đứng ở cái vị trí thứ nhất và thứ hai ở trên cái bảng đấu B ấy, thì liệu rằng ở trong trận đấu này thì đội bóng nào có thể giành được cái chiến thắng hay là chỉ là một trận đấu hòa thì anh em cùng mình đưa ra những cái nhận định cũng như là đưa ra những cái má kèo ngon ăn chắc ăn nhất ở trong cái trận đấu này để có thể tham gia đầu tư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 mình đang nhận định sớm so với ờ, cái giờ diễn ra của trận đấu chính vì vậy cái việc ở trên trang chỉ có một số mã kèo chính như là mã kèo cực chấp cũng như là mã kèo tài xỉu mà thôi thì hiện tại ở trên uh, trang thì mã kèo cực chấp toàn trận sẽ là U22 Thái Lan đưa ra mức chấp là 0.25 anh em bỏ một vào U22 Thái Lan thì chỉ ăn được 0.57 mà thôi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 cũng là UAI à, ờ, chấp với mức chấp là 0.25 và với kèo tài xỉu hiệp 1 thì được nghe biết ở mức là một trái hoa thì hiện tại ở trên trang thì chưa có những cái mã kèo khác cho anh em để xem và tham khảo cũng như là cái mã kèo phạt góc và mã kèo thẻ thì hai mã kèo đó thì hầu như là nhà cái sẽ niêm yết sớm từ 4 ờ, đến 5 tiếng đồng hồ trước khi mà trận đấu được diễn ra để anh em có thể tham gia đầu tư còn hiện tại thì trên trang chỉ có những mã kèo uh, ờ, cực chấp cũng như mã kèo tài xỉu mà thôi và anh em nào ấy, hiện tại mà đang chơi qua thầu Worker chưa có cho mình một cái trang chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư ấy, thì anh em có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể hướng dẫn anh em chơi trên trang như thế nào và đầu tư ra sao để hiệu quả nhất bởi vì anh em thấy ở trên trang là U22 Thái Lan đưa ra mức chấp là 0.25 mà anh em bỏ một vào ăn có 0.5 đẩy mà thôi thì nếu mà anh em chơi ngoài thầu ấy có anh em bỏ một vào U22 Thái Lan thì chắc chỉ nhận lại được từ 0.5 đến 0.45 mà thôi như vậy anh em bỏ một ra mà chỉ ăn được nửa thôi còn nếu mà anh em thua thì coi như là mất hết chính vậy cái việc mà anh em chơi qua thầu qua có rất là thiệt thòi cho anh em hiện tại ở trên trang thì sẽ có mức kèo là 0.25 thì ngày mai chắc chắn sẽ có mức kèo là 0.75 hoặc là uh, ờ, 0.5 để cho anh em có thể xem và tham gia đầu tư sau và anh em cùng mình xem qua những cái mã kèo cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu ngày hôm nay thì hiện tại sau khi mà hai đội bóng đều trải qua cho mình là ba vòng đấu thì đều có cho mình là 9 điểm và đang đứng lần lượt ở vị trí thứ nhất ờ, thứ hai ở trên cái bảng xếp hạng ờ, của bảng B thì hiện tại hai đội bóng đều đang bỏ xa vị trí thứ ba là Malaysia với đến 6 điểm số vì vậy đã có đủ để ờ, có cái điều kiện để nói là U2 Thái Lan và U2 Việt Nam đang nằm chắc cái tấm vé để đi vào vòng trong của SEA Games 32 năm nay. Tuy nhiên ấy, với cái việc mà đội bóng dẫn đầu bảng A thì chắc chắn sẽ là U22 Indonesia thì đây sẽ là cái đối thủ mà U22 Việt Nam cần phải né tránh để có cái cơ hội đi tiếp vào cái trận chung kết của SEA Games 32 năm nay. Chính vì vậy cái trận đấu này khi mà chạm trán với U22 Thái Lan chỉ là cái tính chất mang tính thủ tục mà thôi Nhưng đây sẽ là cái trận đấu mà thầy trò U22 Việt Nam cần phải có được cái chiến thắng để có thể cầm chắc cái ngôi đầu bảng của bảng B và chỉ phải đối mặt với U22 e Campuchia hoặc là U22 uh, e à, Myanmar ở trong lượt bán kết sắp tới mà thôi. Còn hiện tại anh em thấy ở những cái trận đấu thi đấu gần đây của hai đội bóng thì phần sân của U22 e Việt Nam nhỉnh hơn khá là nhiều khi mà trong 10 trận đấu gần đây nhất thì không để thua một trận đấu nào hết và chỉ có một trận hòa hai đều trước Thái Lan mà thôi còn bên uh, kia chiến tuyến là U2 Thái Lan thì có trận thua 2-0 trước uh, Indonesia và có trận thua 2-1 trước Indonesia và trong 10 trận đấu gần đây nhất của phần sân U2 Thái Lan thì sẽ có là một trận hòa hai trận thua và có tới là 7 trận chiến thắng thì ở những lượt trận gần đây nhất ở trong năm nay á, thì anh em thấy là U22 Thái Lan thắng ờ, Singapore với tỷ số là 3-1, thắng Malaysia với tỷ số là 2-0 và thắng uh, Lào với tỷ số là 4-1. Còn bên uh, đội tuyển Việt Nam thì thắng uh, Malaysia với tỷ số là 2-1 cũng như là Singapore 3-1 và Lào là 2-0 còn từ trước đến nay mà hai à, đội bóng này chạm trán nhau thì anh em thấy là đã có 3 lần gặp mặt ở năm 2017, 2019 và cũng là 2019 nhưng mà vào tháng 12 thì anh em thấy là những cái có như trận hòa hai đều ở, ờ, ở năm 2019 và trận hòa không đều cũng như ở năm 2019 nhưng mà là ở ngày 21 tháng 2 của năm 2019 còn trước đó thì ngày 24 tháng 8 năm 2017 thì cũng ở giải đấu U22 ấy, thì đã có trận thắng của U22 Thái Lan với tỷ số lên tới là 3-0 thì ở trong cái trận đấu này ấy, thì mặc dù uh, cái mục tiêu của U22 Việt Nam một là hòa hai là thắng ở U22 Thái Lan nhưng mà U22 Thái Lan cũng là một cái đối thủ nặng ký với U22 Việt Nam nên cái việc mà giành được cái chiến thắng trước cái đối thủ này cũng là cái chuyện không dễ dàng gì với U22 Việt Nam cũng như ở cái tỷ lệ kèo của kèo châu Á mà mình vừa đưa ra cho anh em xem ấy thì ờ, nhà cái cũng đánh giá U22 cao hơn khi mà U22 Thái Lan sẽ đưa ra mức chấp là 0.25 chính vì vậy đây cũng là cái thách thức lớn với U22 Việt Nam nhưng mà ở cái trận đấu này nếu mà U22 ờ, Việt Nam á, giành chiến thắng thì hoàn toàn có thể nghĩ tới cái chức vô địch ở SEA Games 32 của năm nay. Thì ở phía bên kia chiến tuyến là U22 Thái Lan thì uh, cũng đã cầm chắc trong tay cái tấm vé vào bán kết nhưng mà đội bóng này đang đứng đầu bảng B với bởi vì là hiệu số bàn thắng của U22 Thái Lan hơn Việt Nam chúng ta là hai bàn thắng. Như em có thể thấy đây là U22 Thái Lan đã có 9 bàn thắng và thủng lưới hai bàn và Việt Nam thì có 7 bàn thắng và cũng để thủng lưới là hai bàn ở trong ờ, ba trận đấu gần đây nhất thì cũng chính vì như vậy thì ở trong trận đấu này U22 Thái Lan chỉ cần à, có một trận hòa là cũng có thể giữ vững cái ngôi đầu bảng của mình à, chính vì vậy thì họ phải gặp một cái đội bóng à, như là U22 Myanmar hay là U22 Campuchia ở cái tại bán kết mà thôi nhưng mà ở với cái nền bóng đá được coi như là uh, hàng đầu khu vực ấy, thì mình nghĩ ở trong cái trận cầu này thì U22 Thái Lan uh, không chỉ có muốn một trận hòa đâu mà là một trận chiến thắng trước U22 Việt Nam thì như em có thể thấy là hai đội bầu bảng ấy, hai đội bộ bảng như là Thái Lan và Việt Nam ấy, thì đều để thủng lưới là hai bàn mặc dù U22 Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn nhưng mà nếu chỉ cần ở trong cái trận đấu này ờ, bị mất tập trung và xảy ra cái sơ hở thì có thể bị thủng lưới trước U22 Việt Nam của chúng ta nên cái việc mà U22 Thái Lan bị thủng lưới là một điều hoàn toàn có thể xảy ra trong cái trận đấu này và cùng với đó uh, mình sẽ dự đoán cái trận đấu này sẽ là một trận đối đầu này có lẽ là một trận cầu mà hai đội bóng sẽ chia điểm với nhau để có thể uh, cầm chắc cái tấm vé vào vòng trong vì thì đây có lẽ là một trận đấu là không quá gay cấn cũng như là không quá khốc liệt ở trong cái bảng B cũng như là SEA Games 32 năm nay và ở trong cái trận đấu này thì mình sẽ đưa ra cho anh em uh, trước hết là một mã kèo để anh em có thể xem và tham khảo trước còn những cái mã kèo chắc ăn thì mình đến uh, gửi sau lên nhóm của Việt Dũng ở Tele hoặc là số Zalo đang hiện trên màn hình thì ở trong trận đấu này thì mình sẽ đưa ra cho anh em mã kèo đó là mã kèo xỉu 2.5 ở trong trận đấu này bởi vì như mình đã nói thì ở trong trận cầu này thì khả năng hai độ chia điểm rất là cao chính vậy mình dự đoán tỷ số của trận đấu này sẽ là 1-0 hoặc chỉ là 1-1 mà thôi nên chính vậy ở trong trận đấu này mình hoàn toàn tin tưởng vào cái mã kèo xỉu 2.5 ở trong trận đấu này để anh em có thể tham gia vào đầu tư còn về cái mã kèo cược chấp cũng như là những cái mã kèo khác liên quan đến phạt góc hơn như là tỷ số thì mình sẽ gửi lên sau vào trong nhóm của Việt Dũng để anh em có thể tham gia vào đầu tư sau và cũng như hiện tại anh em nào mà chưa có cho mình một trò chơi cũng như là một người quân sư có thể đưa anh em về bờ hoặc là một à, chưa có một cái trang chơi để có thể tham gia đầu tư bất cứ lúc nào ấy thì anh em có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể hướng dẫn tận tình cho anh em nhất để vào những cái mã kèo ngon và chắc ăn nhất để anh em có thể về bờ một cách uh, nhanh nhất còn video ngày hôm nay mình nhận định sớm về trận đấu giữa U22 Thái Lan và uh, chạm trán với U2 Việt Nam để anh em có thể thêm tham khảo và xem chứ mình chưa khuyến khích anh em đầu tư theo những mã kèo mình đưa ra trong trận đấu này những mã kèo ngon ăn chắc ăn nhất chắc chắn là phải từ 30 đến mà uh, à, 10 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra lúc đó mình sẽ chốt những mã kèo uh, nào là mã kèo chắc ăn vào trong nhóm để anh em có thể uh, cùng nhau tham gia vào đầu tư và cùng về bờ thì uh, video ngày hôm nay Dũng xin phép kết thúc video tại đây và chúc anh em may mắn ở những cái mã kèo anh em tham gia vào đầu tư